Kính chào bà con, kính chúc bà con ngày mới tốt lành. Sau đây là cập nhật bản tin giá lúa gạo hôm nay 18 tháng 10, tháng 2 tại đồng bằng sông Cửu Long. Giá ổn định. Hiện khách Trung Quốc đang hỏi mua nếp rất là nhiều. Giá lúa gạo hôm nay 18 tháng 2 tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.600 đồng đến 7 9.700 đồng. Gạo thành phẩm ở mức 10.600 đồng đến 10.700 đồng. Cám khô 8.650 đồng, tấm 9.600 đồng với hàng mặt hàng lúa cụ thể là đại hầm 8 giá 6.800 đồng đến 7.000 đồng OM 18 giá 6.700 đồng đến 6.800 đồng OM 5451 giá 6.400 đồng đến 6.600 đồng đàn hoa chín giá 6.800 đồng đến 7.100 đồng nếp khô Long An 9.000 đồng đến 9.200 đồng nếp khô An Giang giá 8.400 đồng đến 8.600 đồng lúa Nhật 7.800 đồng đến 7.900 đồng lúa IR 504 giá 6.400 đồng đến 6.600 đồng lúa giai đoạn 504 khô giá 6.500 đồng nếp tươi An Giang giá 7.000 đến 7.200 đồng nếp tươi Long An giá 7.850 đồng đến 8.000 đồng <coughs> tại chợ lẻ giá gạo thường là 11.500 đồng đến 12.500 đồng thơm xanh min 15.000 đến 16.000 đồng sóc thường 14.000 đồng nếp rượu 14.000 đến 15.000 đồng Gạo nàng nhan 20.000 đồng và thêm thái hạt dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng, gạo hương lại 19.000 đồng, trắng nông dụng 14.000 đồng, nàng hoa 17.500 đồng, sắp thái 18.000 đồng, thêm Đài Loan 20.000 đồng, nhật 20.000 đồng, cám 7.000 đồng đến 8.000 đồng. Trên đây là cập nhật bản tin giá lúa gạo hôm nay 18 tháng 2. À, đến đây là hết. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại bà con trong clip trong bản tin tiếp theo. Tạm biệt bà con.